hạnh phúc là ở cạnh nhau suốt kiếp vượt qua bao buồn lo hiểm nguy gian khó trái sáng giàu chỉ cần ta có nhau suốt đời dù là còn cách có xa hay gần núi cao bi lớn song song thì tình anh đây nguyện mãi yêu sẽ không phụ lòng tình yêu đủ lớn để lo cho em gió mưa vẫn sẽ có